mình vào chương trình để chúng ta có những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất cùng với các bạn đồng vật nhé. Và nếu khách đã sẵn sàng, hãy cùng em khám phá vùng đất đầu tiên của chương trình đến từ khu vực của châu Phi. Quay sát mắt về bên tay phải của em ạ. À. Kính thưa quý khách, đang xuất hiện trên sân khấu là hai bài chim lông vũ gắt đặc biệt vì đây là quốc điệu của Đông Phi hiện đất nước Uganda đó ạ. Và hai bạn sẽ tiến dần hơn để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về đẹp của căn bản này. Kính thưa quý khách, quốc đề của Đông Phi có tên gọi là xéo vương biển xám là một trong 15 loại xéo được tìm thấy tại khu vực phía đông của Congo, Đông Phi và một phần nhỏ cũng được tìm thấy tại khu vực phía nam của châu Phi đó. Kính thưa quý khách, xéo vương biển xám thường dành gấp nhiều thời gian của mình để duy trì trên mặt đất, tìm kiếm thức ăn Thực khách bàn đây chủ yếu là các loài thực vật một số loại hạt và cây phai trên mặt đất và đôi khi các bạn đây cũng đi săn bắt các loài bò sát và côn trùng nhỏ. Xã hội cho mình một trong lâu ở trên đỉnh đầu khi tiếp xúc với nắng sẽ phát ra những quả sáng như là căn bạn này đang đợi cho mình một chiếc vương miện thật thù với đa nên bạn được gọi là xéo vương miện xám và màu xám như là màu sắc ở trên bộ lông. Kính thưa quý khách, Sáu con biển sóng xã hội trung mình sẽ cánh dài lên đến 2 mét, chiều cao khoảng 1,5 mét và cân nặng đạt 3,5 kg khi trưởng thành, nên bạn được xem là một trong 15 loài sếu to lớn nhất trên thế giới. Và với đôi chân dài của mình nhưng mà không hề bất tiện khi di chuyển đó, đó là một lợi thế giúp trên bạn có thể leo lên những cành nhánh cao để nghỉ ngơi và hạn chế được kẻ thù. Vâng, ta đây quý vị có thể quan sát một lần nữa quốc điều của Đông Phi và không quên dành một tràng vỗ tay lớn để cho ta biết bye bye cảm ơn hai bạn nhiều nha gái xinh nào đúng không ạ và đó và đó là khu vực của châu Phi Ngay sau xin mời khách hãy đến với khu vực của châu Mỹ Lần này xuất hiện một bạn chiếm là một vô cùng thông minh Và anh bạn này rất là xinh đẹp nha à, và trước khi anh bạn xuất hiện, anh bạn cần một vị tình nguyện viên là người lớn để cùng tương tác trực tiếp tại khán đài ạ. À. Có thế nào muốn giao lưu với anh bạn không ạ? À? Đưa cánh tay của mình cao lên như thế này nha. Vâng, mời vâng, em xin mời... Vâng, em vâng, xin mời cánh tay. Dạ, em mời chị gái ạ. À. Chị ơi, mình đừng vội di chuyển nhé. Em có một lý nhỏ dành cho chị. Trước khi làm quen với bạn, chị vui lòng chuẩn bị trên bạn một tờ tiền. Giá chuyện bao nhiêu cũng được nhưng càng cao càng tốt chị nhé Vâng ạ, à, giá trị bao nhiêu cũng được ạ Mình cầm tờ tiền và di chuyển vào lối giữa để đi hành lang giúp em ạ Mình cầm tờ tiền và di chuyển vào lối giữa để đi hành lang giúp em ạ Mình vui lòng tiến lên hai bậc thang giúp em nhé Đứng ngay tại vị trí đó với tờ tiền của mình, chị vui lòng gấp đôi lại làm hai lần. Cầm một góc nhỏ bên cạnh tay trái đưa thẳng tay ngang vài giống em như thế này ạ. À. Dạ đúng rồi ạ. Thẳng tay ngang vai giúp em ạ. À. Dạ đúng rồi ạ. Khi bạn giao lưu với mình, chị vui lòng đừng cử đồng tay cũng như chào bạn bạn nhé. Và những khách còn lại mình vui lòng ngồi xuống để bạn có thể xác định đâu là vị tình viên viên của mình nhé và chị vui lòng đường thẳng ngang qua và thẳng tài giúp em nhé vâng ngay xây xin mời khách hơn mắt về sân khấu cho đoạn bạn Fred Buckle đỏ đôi giày vicky xuất hiện cùng vicky là huấn luyện viên Hamed và vâng, vicky bạn đã sẵn sàng chứ đâu xin mời chị vui lòng mở lòng tình thế này ạ à. Dạ thì đúng nè à. quan sát anh bạn sẽ làm gì nha anh bạn đang góp tờ tiền và mình vui lòng mở tờ tiền ạ à. bạn huấn luyện viên của mình chuyển vào chúng tôi của thương liền viên đồng nghĩa viên cảm ơn chị rất nhiều với tờ tiền chị nha vâng ngay sau em cần một vị tình nguyện viên là người lớn đã để cùng giao lưu với anh bạn hả cái nào cũng giao lưu với anh bạn không ạ vâng anh xin mời anh ạ anh ơi mình cũng chuẩn bị trên bàn một tờ tiền lâu nay thì 200 nghìn hay 500 nghìn thì càng tốt anh nhé vâng bạn chỉ đùa thôi ạ những cái còn lại mình vui lòng ngồi xuống để bạn có thể xác định đâu là vị tình nguyện viên của mình nhé và anh vui lòng đứng tại vị trí đó ạ. À. Với tờ tiền của mình, anh cũng vui lòng gấp đôi lại làm hai lần. Gấp một góc nhỏ bên cánh tay trái đưa thẳng tay ngang và dẫu mềm như thế này ạ. À. Vâng ạ. Và những khách còn lại mình vui lòng ngồi xuống để bạn có thể xác định đâu là vị tình nguyện viên của mình được không ạ? Và Ricky, bạn đã sẵn sàng chứ đâu? Anh bạn cũng đã góp tờ tiền và ban huấn luyện viên của mình. Anh vui lòng được chào mạnh bạn nhé. Và tờ tiền của anh cũng được di chuyển vào trong túi của huấn luyện viên. Và anh ơi, em có một câu hỏi dành cho anh ạ. À. Anh có đồng ý tặng tờ tiền này cho bạn Vicky không ạ? À? Anh ấy đồng ý. Chị tình nguyện viên đầu tiên thì sao ạ? À? Chị ấy đồng ý. Hai vị tình nguyện viên của chúng ta rất hào phóng để đồng ý tặng tờ tiền này cho bạn Vicky. Nhưng mà hai anh chị có nói không thì em cũng không trả lại đâu ạ. Ok, bạn không biết sử dụng tiền Một tràng vỗ tay lớn cảm ơn hai vị tình viên cùng các bạn Ricky. Cảm ơn huấn luyện viên Hamet, huấn luyện viên của Ricky. Và Ricky không đến đây một mình, anh bạn đến với hai người bạn nữa. Và hai người bạn này muốn gửi đến chúng ta một thông điệp ý nghĩa về chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn động vật hoang dã thông qua cuộc thi được mang tên Thiên tài tái chế. Cuộc thi có thể là như sau, chúng ta có hai vận động viên đến từ khu vực của Nam Mỹ. Mỗi vận động viên sẽ có trong dáng liều như thế này nhiệm vụ của các vận động viên là gấp những cuộn dáng liều này để bỏ vào bên trong chiếc thùng phục vụ cho việc tái chế vận động viên nào hoàn thành trước nhất sẽ là vận động viên chiến thắng và ngay sau xin mời khách hơn mắt về sân khấu cho đoàn vận động viên đầu tiên bằng vẹt mặc họ sắc vàng gây ẩu tiếp theo sẽ là đối thủ của Rio bằng vẹt mặc họ đỏ cánh xanh Cherry bạn này cũng giống như Ricky, một trong những loài vẹt to lớn và xinh đẹp nhất trên thế giới đó. Và xuất hiện cùng với các huấn luyện viên, bên tay trái của em đây, huấn luyện viên Queen cùng với bạn cherry Bên tay phải, huấn luyện viên thấp cùng với bạn Rio. Và trong cuộc thi nào cũng cần có cổ động viên, đúng không ạ? Vì vậy, em xin phép được mời tất cả các khách sẽ là cổ động viên dành cho hai bạn nhé. Để cô thay theo và hấp dẫn, em xin phép được chuyển khán đài gạch lọc hai đội. Khán đài ở giữa vị trí số 2 trở với khán đài số 1, chúng ta sẽ cùng cổ Vũ dành cho Cherry. Và những khách còn lại chúng ta sẽ cùng cổ Vũ dành cho Rio. Và nhiệm vụ của các cổ động viên là gì ạ? Lau vỗ tay và gọi thật to tình vận động viên của mình. Vì vậy, em xin phép được thử thách với đội Cherry trước nhé. Khi em đếm một hai ba quý khách đều vỗ tay và gọi thật to Cherry Cherry như vậy ạ à. thể hiện tinh thần chiến đấu của đội Cherry nhá một hai ba Cherry Cherry come on sao ạ à? huấn luyện viên đó là khá là tốt ạ à, nhưng mà cần những khách đứng ở phía bên trên mà cùng vỗ tay để cổ vũ trên bạn nhé tinh thần của Cherry nào một hai wow wow wow là tuyệt vời hơn rồi đó vâng nghệ sĩ chúng ta hãy cùng quan sát xem phần năng lượng của video có bằng đời nhà mình không nhé đợi một cuộc thi nữa dành cho Cherry cùng với Jo Tất cả các con đồng ý không ạ? Vậy thì hãy trở lại chương trình vào ngày mai khách nhé Ok em chỉ đùa đó Ngay sau chúng ta sẽ đến với cuộc thi thứ hai Và lần này em chỉ sử dụng một cuộn giấy liệu để nhanh phân chia thắng bài. ha Và hai vận động viên đã sẵn sàng với đâu một hai và let's go Cổ vũ cho vận động viên dòng ảnh đã còn một tí nữa thôi đình bạn cũng đã chiến thắng rồi đấy ạ nhưng mà anh bài Sherry của chúng ta cũng rất xứng đáng trên một trận vỗ tàn lần để cổ vũ tinh thần nhưng mà đội Sherry cũng đừng buồn nha vì trong cuộc thi này chiến thắng thuộc về cũng không quan trọng đã mà quan trọng hơn hết là thông điệp mà hai bạn muốn gửi đến chúng ta với chủ đề bảo vệ môi trường bảo tồn động vật hoang dã các bạn này rất đáng yêu và thân thiện cũng có nhu cầu cuộc sống hạnh phúc giống như con người của chúng ta và một hành động nhỏ thôi, bỏ gạt đúng điều quy định. Vâng, ngay sau một tràng vỗ tay lớn để cho đội viên Cherry cùng với Rio. Em đáng yêu và thông minh đúng không ạ? Và đó là khu vực của châu Mỹ. Ngay sau, xin mời khách hãy đến với khu vực châu Á của chúng ta. Lần này xuất hiện bọn bạn được mệnh danh là loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại châu Á. Và xin mời khách hướng mắt của bàn tay phải của em ạ. À. được gọi là hồng hàng tê giác. Kính thưa quý khách, thương lên hàng giá. đang chứng minh gặp hai bạn chuyện mọi sự lớn nhất từ hiệp hại tại Việt Nam. chương 8 Kính thưa quý khách Với chiếc mỏ được cấu tạo từ một chất gọi là chất ở đây San lòng bốn phượng hoàng vì sở hữu cho mình đôi mắt màu đỏ Và các cô nàng phụ hoàng máy sẽ sở hữu cho mình đôi mắt màu xanh lam Và đó cũng là đặc điểm duy nhất vực của châu Á. Ngay sau, xin mời khách hãy trở lại với khu vực của châu Mỹ một lần nữa. Nhưng lần này chúng ta không đến với Nam Mỹ mà chúng ta đến với Bắc Mỹ. Bắc Mỹ thường được mệnh danh có rất nhiều căn bản truyền xấu mới. Và một trong số đó xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh bạn sở hữu một bộ móng quốc vô cùng sắc nhọn. Vì vậy, với khách nào có những bé nhỏ đi cùng, vui lòng dừng các bé lại trong khoảng thời gian này và cũng như không và cũng như không dùng tay của mình chọc quanh bạn khi bạn đến gần nhé sẽ làm tổn thương đến đôi tay của mình ra quanh bạn xuất hiện từ phía sau thấy đây kính thưa quý khách đang xuất hiện trên sân khấu lạnh bạn chim sống mời được mệnh danh là loài chim sống mời bay lượn nhanh nhẹn nhất tại bắc mỹ và em đang muốn nhắc đến diều hầu cánh hồng diêu hôn cánh hồng được tìm thấy tại diêu hôn cánh hồng được tìm thấy tại phía bắc của chồng mỹ và một phần nhỏ cũng được tìm thấy tại khu vực phía nam ngay đây sẽ là những lượt bài của các bạn ngày ở trên khán đài ạ à. xã hội chúng mình sẽ cạnh dài 3,6 feet tương đương 1, 1 mét khi trưởng thành và đôi cánh này gắt linh và đôi cánh này gắt linh hoạt có thể mở ra và khép lại trong khi đang bay Điều này giúp cho bạn có thể dễ dàng len lỏi các hông cây trong các cuộc săn bắt. Kính thưa quý khách, ở một độ cao nhất định với sức gió độ mạnh, anh bạn có thể bay lượn từ 5 đến 15 phút mà không hề đổ vào những cảnh nào đó. Điều đó cho nên bạn rất là thông minh, có thể điều khiển được sức gió trong khi đang bay. Anh bạn được đăng với cái tên là Christina. Mỗi bay đàn của Christina chỉ gồm 5 đến 7 cái thể, thôi, trong đó chỉ từ 1 đến biết thế nào bạn đã sẵn sàng thế đâu một hai ba let's go ông trang vỗ tay lớn dành trên bạn dạ và đây chỉ là một tình huống xả định thoại các huấn luyện viên đang cố tình làm chậm đi các huấn luyện viên đang cố tình làm chậm đi các bước để chúng ta có thể nhìn rõ hơn cách mạnh bạn sang bắt con mới trong tự nhiên sẽ còn nhanh và không liệt hơn như thế một vị trí cao. Khi xác định được con mồi, anh bạn sẽ tiến thẳng đến con mồi và bấu chặt con mồi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình. Sau hữu cân nặng chưa đến 1 kg, nhưng có thể săn bắt con mồi gấp 3 gấp 4 lần trọng lượng cơ thể và đặc biệt tốc độ đạt 180 km/h khi săn bắt con mồi. Nên bạn được mệnh danh là đầu chim số mồi bay lượn nhanh nhẹn nhất tại Bắc Mỹ. Và nghe đây, một tràng phổ tài lợn để cho biết yêu hầu của Mỹ bạn nhiều hơn của Mỹ. Ngay sau, xin mời khách hãy làm quen với hai bạn chim sống khôi được tìm thấy tại tuyết tàu. Đang xuất hiện trên sân khấu là hai bạn diêu lửa được tìm thấy tại Việt Nam. Hai bạn này còn được biết đến là chim bạch Trung Quốc đấy ạ. vâng ngay sau, chúng ta sẽ được nhìn thấy kỹ năng sống mồi của bạn trong tự nhiên. Các bạn sẽ bắt được con mồi. Quý khách hãy dành quý khách hãy dành những tràng vỗ tay lớn để cổ vũ tinh thần cho các trường sáng được không ạ? Vâng, một lần nữa nào Anh bạn sẽ được bộ móng vuốt sắc nhọn của mình vào phía trước để bắt lấy con mồi Và, và đặc biệt anh bạn có thể thưởng thức con mồi trong khi đang bay Kính thưa quý khách, thức ăn chủ yếu của các anh bạn này là các loại cá tôm cua và lợn canh Môi trường sống thường là ven sông và ven biển Môi trường là đã sẵn rồi vâng một lần nữa đâu quá trời xa chứ không ạ đó kỹ năng mà anh bạn phải luyện tập từ khi còn gấp bé đó anh bạn cần được biết đến là những kẻ cấp ở trên không trung vì hay tranh giành thức ăn với các thực khách ở trong nhà hàng đấy ạ và vâng, anh bạn này là đang trong quá trình trưởng thành khi trưởng thành hoàn toàn sẽ có bộ lông màu hạt việc dù lượng của viết đồng Và hai bạn diêu lửa của Việt Nam cũng đang mang chúng ta đến với phần kết của chương trình. Để gửi lời cảm ơn tất cả các đã có mặt trong buổi sáng. Chị Đức đến từ khu vực của châu Phi Di chuyển đầu tiên là các bạn cầu bóng nha Tiếp theo đó là các bạn cầu bóng bóng được tìm thấy tại châu Phi Cao lần di chuyển cuối cùng là các bạn sang sen Hay còn được gọi là cò lầu Ấn Độ được tìm thấy tại Việt Nam Và ngay sau xin mời khách hàng cùng chuẩn bị camera của mình và hướng mắt của mình trong Google kia Cho đón sự trở lại của các bạn về mặt ngoài Nam Mỹ thể hiện kỹ năng bay lượn tự do của mình trên không trung và những gam màu trên cơ thể của bạn là những gam màu tự nhiên không có sự can thiệp của con người đâu quay trở lại đây anh bạn này châu lục cuối cùng đến từ khu vực của châu Úc